Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Lịch Vạn Xuân, những năm dần đặc biệt trong lịch sử. Trước khi bước vào năm nhâm dần 2022, chúng ta hãy cùng nghe lại những câu chuyện đã để lại những dấu ấn đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Năm canh dần đặc biệt mà người Việt Nam luôn nhớ tới chính là năm canh dần cuối cùng của thế kỷ 19, năm 1890. Dân tộc Việt Nam sinh ra một người con vĩ đại, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng vào một năm canh dần 60 năm sau đó, trải qua một chặng đường gian nan với nhiều thử thách, quân đội nhân dân Việt Nam do người lãnh đạo đã từng bước trưởng thành và mang lại thắng lợi to lớn trong chiến dịch biên giới Thu Đông 1950, để từ đó nền độc lập của đất nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà người khai sinh ra chính thức được thế giới công nhận. Công cuộc xây nền độc lập của người Việt Nam đã phải trải qua một chặng đường dài với nhiều hy sinh sương máu, từ thời Hai Bà Trưng, Lý Nam Đế, năm Bính Dần 906, Khúc Thừa Dụ trở thành tiết độ sứ người Việt đầu tiên, tiếp bước con đường xây nền độc lập tự chủ. Đến năm Canh Dần 990, vị thế của nước Việt khi ấy được khẳng định với câu chuyện vua Lê Đại Hành khéo léo từ chối nghi lễ quỳ lễ sách phong của triều đình nhà Tống sau khi đánh bại cuộc xâm lăng của chính quốc gia lân bang này. Đời vua Thái Tổ Thái Tông, thóc lúa đầy đồng châu chẳng buồn ăn. Để trị nước công hiệu và nêu gương cho thiên hạ, vua Lý Thái Tông đã khôi phục lễ cổ cày ruộng tịch điền. Hãy cùng tưởng tượng nếu chúng ta có thể vượt thời gian để trở lại với không khí mùa xuân của năm Mậu Dần 1038 của nước Đại Việt. Lễ tịch điền năm Mậu Dần, vua Lý Thái Tông đích thân xuống ruộng và ngày hôm nay nhà vua cày ba đường. Ngay sau đây xin được hỏi cảm xúc của một vị cao tuổi trong làng. Xin mời cô. Chào cô, dân làng chúng tôi vô cùng phấn khởi và tự hào. Chúng tôi chỉ mong mưa thuận gió hòa, triều đình giảm tô giảm thuế làm chúng tôi và người dân cả nước nhà nhà ai nấy cũng thóc gạo đầy bồ cô ạ à. Thời vua Lý Anh Tông, vua còn trẻ tuổi, có những kẻ lộng quyền gây tai vạ. Để rõ được tình người dưới, năm Mậu Dần 1158, vua cho đặt hòm đồng ở giữa sân triều để ai có trình bày việc gì thì bỏ thư vào đó. Một thông tin thú vị khác là sổ hộ khẩu quản lý dân số trong cả nước được cấp lần đầu tiên vào năm nhâm dần 1242. Vua Trần Thái Tông dựa vào đó để miễn tô thuế cho người không có ruộng đất. Và năm canh dần 1470 cũng là năm vua Lê Thánh Tông đổi niên hiệu là Hồng Đức, đánh dấu một thời kỳ hưng thịnh được lịch sử tôn vinh với nền giáo dục khoa cử được chú trọng bồi dưỡng, kinh tế phát triển mạnh mẽ, hệ thống luật pháp nghiêm minh, bảo vệ quyền lợi của người dân mà đặc biệt là người phụ nữ trong xã hội. Tết Bính Dần 1986 là một cái Tết đặc biệt bởi vì sau cái Tết này thì chúng ta không còn phải dùng những chiếc tem phiếu để đi mua hàng Tết nữa. Những hình ảnh này sẽ gợi lại ký ức của nhiều người về một thời thiếu thốn, một đất nước mạnh về nông nghiệp nhưng người dân không có đủ lương thực, có tiền cũng không thể mua bán hàng hóa. Nền kinh tế tập trung bao cấp dù đã giúp đất nước vượt qua hai cuộc kháng chiến nhưng đã không thể đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế của thời bình. Công cuộc đổi mới là một sự thay đổi cần thiết và tất yếu để đưa đất nước vượt qua khó khăn. Việt Nam bước vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và sau 35 năm đạt được cơ đồ hôm nay. Có thể thấy, những năm dần khi mà người lãnh đạo quan tâm đến nhân dân, đến vận mệnh của đất nước đều là những năm dần đi vào lịch sử. Và có một nhân vật không được ghi danh nhưng xuất hiện xuyên suốt chiều dài lịch sử. Không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước đó là nhân dân. Chúng ta vừa nhìn lại những năm dần hết sức đáng nhớ trong một cuốn lịch vạn xuân 2000 năm và đấy đều là những năm dần mang tính bản lề của lịch sử. Chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng năm nhâm dần 2022 cũng sẽ là một năm dần với những thay đổi, những đột phá mạnh mẽ để đất nước Việt Nam của chúng ta phát triển cường thịnh.